chúng ta có một cái chúng ta bảo nếu tôi đã bật điều hòa rồi tôi bật thiết bị khác thì sao thì không chúng ta nhìn thấy là cái tiêu hao điện cho cái quạt đấy nó rất ít nhưng nếu chúng ta sử dụng kết hợp giữa là điều hòa và sử dụng thêm quạt ấy, thì ngay kể cả chúng ta đặt ở 28 độ chúng ta vẫn có cái cảm giác là cái gió nó đối lưu và nó rất là mát như vậy là sử dụng ngoài điều hòa ra thì chúng ta kết hợp với quạt gió và nó sẽ mát hơn cái cảm giác nó sẽ mát hơn và một cái điểm nữa cũng liên quan đến bảo vệ thiết bị thì như anh Trang cũng đã nói rồi là chúng ta đối với cái thiết bị chúng ta để ở bên ngoài ấy, thì bao giờ cũng vậy là nên tránh cái cái mặt trời nó chiếu trực tiếp vào một thiết bị làm mát mà để đặt để cho ông mặt trời ông chiếu thẳng vào như thế thì rõ ràng là cái hiệu suất nó không cao và nên có để tránh ra nếu không có tránh ra thì nên có cái thiết bị bảo vệ nó che cho, vào đúng, đúng rồi nó che thì nó làm cho cái thiết bị đấy cái hiệu suất nó nó cao hơn đúng không ạ và đặc biệt là một cái điểm mà cái này nó đôi khi chúng ta cứ hay quên đấy là cái vấn đề về thường xuyên chúng ta phải vệ sinh những cái ờ, lưới lọc bụi và thực hiện cái công việc là bảo dưỡng định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần cái công việc này là chúng ta hay quên nhưng mà nó lại rất ảnh hưởng à, nó rất ảnh hưởng thế thì cố gắng là chúng ta có một cái thói quen ví dụ như là khi đầu vào đầu mùa hè trước khi mà nóng thì chúng ta bảo dưỡng một lần sau đến giữa mùa chúng ta bảo dưỡng một lần ví dụ như thế nếu mà hình thành được thói quen như thế thì tôi cho là là rất là tốt rồi một cái điểm nữa là cái chế độ bật tắt cũng lại là một cái mà thói quen sử dụng lại ảnh hưởng đến cái sản lượng tiêu dùng điện năng đó là gì về chúng ta à, ví dụ như là cái thời gian bật tắt ví dụ như là tôi dự kiến là 4 giờ tôi ra khỏi phòng điều hòa trước đấy tôi có thể là 30 à, phút thậm chí một tiếng tôi đã có thể dạ. tắt trước nhưng nó vẫn mát cho đến khi mà tôi ra khỏi phòng và như vậy thì đã là một giờ đồng hồ chúng ta tiết kiệm tiêu dùng chứ còn để mà khi mà tôi đứng lên cái tôi tắt thì nó giả rõ ràng nó đã lãng phí một tiếng đồng hồ đúng không ạ và ngoài ra thì ờ, trong cái quá trình sử dụng thì chúng ta cũng không nên quá là bàng quang với các thiết bị khi chúng ta thấy có những cái mà nó không bình thường ví dụ nó kêu rất to hoặc là có những cái dấu hiệu gì đấy hoặc nó không mát thì ngay lập tức là chúng ta nên là liên hệ với những cái đơn vị bảo trì bảo dưỡng để ta đến kiểm tra để giữ cho cái thiết bị của mình nó chạy một cách ổn định và ổn định như thế thì đồng nghĩa với việc tiết kiệm điện này và cái thiết bị nó bền nó an toàn hơn đấy là đối với điều hòa thế còn lại với tủ lạnh cũng là một cái thiết bị mà tôi cho rằng là cũng là thiết bị làm mát mà tốn kém đấy thì cái này thì ông trang cũng chia sẻ rồi thì à, chúng ta cũng hạn chế là tắt bật cái tủ lạnh bởi vì cứ mỗi một lần khởi động như thế nó tiêu tốn cũng rất là nhiều thứ hai là Ờ, cái đóng mở ấy, chúng ta thì người lớn thì không ấy như trẻ con mà nhất là hè này cứ đóng ra mở vào như này thì gần như một lần mở ra lại là một lần tủ lạnh phải làm mát và như thế cũng tốn kém tiền điện nên chúng ta hạn chế cái công chuyện đóng mở Đấy. và cái điểm nữa là cái năng lực của cái tủ thì nó có hạn thôi nên chúng ta không phải không vì thế mà không không nên là đẩy quá nhiều cái thức ăn vào trong tủ lạnh nó cũng là một cái câu chuyện là nó làm cho cái thiết bị nó hoạt động không hiệu quả so với cái trường hợp là chúng ta để vừa phải đúng không ạ và cái chế độ để nhiệt thì chúng ta thấy là ở trong phần mát chúng ta để từ 3 đến 6 còn lại mà đông lạnh thì chúng ta có thể để từ âm 18 à, âm âm 15 cho đến âm 18 độ C nó là vừa phải vừa là giữ cho thiết bị tươi và an toàn và đồng thời là tiết kiệm điện nó hiệu quả đấy. và cuối cùng là chúng ta cũng nên có cái kiểm tra thường xuyên bởi vì những thiết bị đấy nó thường có những cái rong cao su theo thời gian nó sẽ bị uh, ờ, oxy hóa nó sẽ bị kém hiệu lực đi thì trong những cái trường hợp đấy chúng ta có những kiểm tra thay thế để nó tránh hở à, bởi vì hở cũng là cái câu chuyện mà làm cho cái tiêu hao uh, điện nó tăng lên thì sơ bộ tôi nghĩ rằng hai cái thiết bị mà tiêu tốn cái điện năng nhiều nhất của hộ gia đình thì có một số những kinh nghiệm mà chúng tôi đã tập hợp lại được thì cũng chia sẻ với cả độc giả như vậy